đã redirect rồi vẻ là hơi lag thì thôi Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular 13.net Core API về SQL Server 2022 thì à, đây sẽ là bài thứ 4 trong chuỗi học à, đăng nhập trong Angular và cũng là bài cuối cùng trong khóa học Angular 13 này và chúng ta sẽ bắt đầu ngay và luôn thôi không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa và trước thì chúng ta đã gọi service thành công từ Angular và trả ra giá trị là một nếu như ờ, đăng nhập thành công chúng ta đang gắn ờ, ờ, cứng giá trị đăng nhập là admin và mật khẩu là admin Phần này thì chúng ta sẽ cùng cấu tạo cho form đăng nhập và xử lý hàm đăng nhập nếu mà đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ chuyển đến ờ, trang ờ, món ăn hoặc là trang thực đơn chúng ta sẽ chuyển sang trang món ăn còn nếu không thì sẽ thông báo đăng nhập thất bại ok à, chúng ta sẽ copy uh, code ở trang thêm sửa thực đơn.component.html chúng ta sẽ copy row ở đây về sang uh, trang người dùng component chúng ta sẽ rồi ở đây sẽ là tên đăng nhập này. và dưới uh, file tf chúng ta chúng ta sẽ thêm hai biến mới tên đăng nhập kiểu là đi mật khẩu kiểu cũng là em đi rồi ở đây chúng ta sẽ thay chỗ này bằng mật khẩu ta sẽ cùng quay lại kiểm tra đã có hai ô nhập tên mật khẩu, tên đăng nhập và mật khẩu chúng ta sẽ đổi tiêu đề ở đây ok chúng ta sẽ cho đống này vào một pip có class là container chúng ta sẽ cho đống này vào bên trong ok tiếp đến thì chúng ta sẽ copy ờ, button sang đây, button của chúng ta viết lại vào đây click của chúng ta sẽ là gọi hàm đăng nhập đây, hàm ra đây chúng ta sẽ bỏ ngif đi chúng ta không còn so sánh chúng ta cũng ờ, bỏ icon đi đặt tên cho button là button đăng nhập ok tôi sẽ thêm một crow nữa cho button của chúng ta vào crow đấy ở ờ, chỗ ờ, label này đi ok chúng ta cũng bỏ chữ ờ, này đi chúng ta sẽ cùng kiểm tra đây rồi trông hơi xấu xí một xíu các bạn có thời gian hãy tinh chỉnh lại CSS để cho giao diện đẹp hơn nhé chúng ta sẽ không đi sâu vào giao diện chỗ này nữa tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa code ở file TypeScript chúng ta sẽ không gọi luôn à, đăng nhập khi à, lát trang chúng ta sẽ gọi khi người dùng ấn à, nút click nút click ở đây ok chúng ta sẽ gọi service đăng nhập trước khi gọi service đăng nhập thì chúng ta phải uh, ờ, truyền biến uh, tên đăng nhập và mật khẩu vào đối tượng người dùng người dùng chấm tên đăng nhập bằng zip chấm tên đăng nhập tương tự với mật khẩu zip chấm người dùng chấm mật khẩu bằng zip chấm mật khẩu sau đấy chúng ta sẽ gọi service và trả dữ liệu về biến table và nếu biến table zip chấm table chấm table uh, dòng một luôn column 1 tên của cột là column 1 bằng 1 tức là đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ chuyển sang à, trang mới windows. chấm href này chúng ta sẽ cùng à, tra Google xem GS redirect window.localcushion.href ok à, chúng ta sẽ page uh, đường dẫn đến ờ, trang món ăn ở đây còn nếu đăng nhập không thành công column 1 khác 1 thì sẽ alert lên đăng nhập thất bại ta sẽ cùng test thù năm của chúng ta chúng ta sẽ nhập đúng trước này admin admin đăng nhập một ừ, có vẻ có gì đấy không đúng ở đây rồi chúng ta sẽ cùng debug F12 di chuyển đến trang à, đăng nhập của chúng ta nhé nếu các bạn không thấy thì hãy mở trong uh, à, web page này suộc này app này người dùng này người dùng common ts nhé chúng ta sẽ đặt uh, à, debug ở trong hàm đăng nhập chúng ta sẽ cùng nhấn đăng nhập đây đã dừng lại đây rồi chúng ta sẽ cùng nhấn F10 để sang câu lệnh tiếp theo các câu lệnh của chúng ta hoạt động trơn chu trơn chu không có vấn đề gì nhưng bạn có nhìn thấy chỗ này không tôi đang để một số bằng tức là tôi đang gán luôn giá trị cho biến bộ column 1 này chúng ta cần ờ, sửa lại cốt sẽ là bằng bằng để so sánh Ctrl S để lưu cốt và chúng ta sẽ thực hiện lại chúng ta sẽ tắt bác đi đấy nó sẽ ăn luôn đấy chúng ta sẽ cùng test lại đăng nhập admin à. admin đăng nhập trả về một nhưng không redirect tiếp chúng ta sẽ cùng à, kiểm tra code lần tiếp tiếp theo tại sao lại không zero x chúng ta sẽ thử uh, xóa đoạn cốt này đi comment lại Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại đăng nhập quên admin admin đăng nhập đăng nhập này đang có lỗi ở đâu như chúng ta đã không thấy lỗi ở đâu cả đã redirect rồi và nó hơi lag thì thôi cũng đã redirect rồi chúng ta sẽ cùng test về uh, trường hợp sai trước khi uh, đi sang bị uh, cái cây sai thì chúng ta sẽ đổi uh, input của chúng ta một chút input chúng ta tay và vâng, password như vậy thì à, các ký tự password của chúng ta sẽ không hiện ra và chúng ta sẽ và đảm bảo ờ, bảo mật hơn đây chúng ta sẽ nhập sai này, admin 1 và ở dưới chúng ta sẽ nhập lung tung luôn đăng nhập đăng nhập đăng nhập thất bại như vậy là chúng ta đã làm xong chức năng đăng nhập và đây cũng là bài cuối của khóa học em cùng làm 13 này rất cảm